Ai yêu hòa bình chắc hẳn đều biết rằng chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Các nước tiên tiến trên khắp thế giới hầu như không nước nào ăn chim bồ câu cả. Chim bồ câu là một loài chim hiền lành dễ thương và rất gần gũi với con người. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương chim bồ câu, hãy yêu thương tất cả muôn loài động vật khác. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Tất cả các loài động vật khác dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả cá tôm cua cào cào châu chấu vân vân vì vậy nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều